quân vị bát đĩa hoàn toàn xanh chín anh em này quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín một cụ hai cụ ba cụ bốn cụ bát xanh chín đĩa xanh chín đây được gọi là nhẫn nhẫn này được gọi là nhẫn sóc nhạc quân bát đĩa xanh chín anh em nhìn nhé à, trên tay của Tấn là một chiếc nhẫn đó một chiếc nhẫn rất là đẹp em nhìn nhé đang là lẻ nhìn thấy đâu thì đánh đó nhìn thấy lẻ thì đánh lẻ này, sóc đây đó. anh em nhìn sóc thôi sóc dài sóc dài ok bán sạch mà lẻ nào lẻ thưa ba trắng còn nguyên em nhìn nào đó ba trắng còn nguyên tiếp theo nhìn thấy nhìn thấy lẻ thì mình đánh lẻ đúng không à, chắc lẻ đánh đây đó bán sách mà lẻ lẻ thưa một tí chạy dạ, bà trắng vẫn còn nguyên đó tiếp tục nào cân tay người bán xong nhá nào sau đây đó. bán sạch lẻ ha ba trắng vẫn còn nguyên ví dụ bây giờ sấp đôi nhìn thấy chẵn thì đánh chẵn nhìn thấy lẻ thì đánh lẻ quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín à sau này Đấy. quân kêu rất ok luôn đấy chẵn thừa chẵn thừa sạch mặt luôn này đấy anh em nhìn nhá nhìn chẵn không này chính xác không mọi chi tiết thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp gặp tấn phạm cpb để được uh, tham vấn về cái nhẫn sóc nhạc này mặt đại bàng đó rất là đẹp luôn rất là kín đáo luôn có hai loại nhất nhẫn bạc và nhẫn ờ, nhẫn ờ, vàng còn cái loại ở trên tay là nhẫn đặt theo yêu cầu của tất cả anh em loại này là loại nhân đặt nhé anh em nhé loại này là chỉ dùng cho thợ đi chơi thôi tiếp theo tiếp theo thử lại cho anh em nghe tiếng của cái nhẫn nhẫn này nhé xem nó có khác bọt gì không nhé này chắn này phân tay ngay bát sóc này đấy quân vị vẫn kêu bình thường mở ra chắn còn nguyên này chắn thừa chắn còn nguyên em nhìn không đó đây được gọi là sóc đĩa bịp bằng nhẫn quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé này Đấy, cân tay này bát xong này xong dài xong ngắn đều được hết nhé cua gian tiền mà bát hoàn toàn là không có tiếng kêu đó chẵn còn nguyên đúng không ạ tất cả các mẫu mã nhẫn bạc nhẫn vàng anh em à, anh em chỉ cần đo cái cỡ tay anh em chỉ cần đo cái cỡ tay sau đó thì à, Tuấn sẽ chọn cho anh em một cái nhẫn vừa tay theo ý của anh em nào xong nhá đấy xong mạnh xong nhẹ này đều được hết nhá vẫn là chẵn còn nguyên này quân vị ba đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé anh em ờ, nhớ đăng ký kênh của Tấn Phạm CBB và kết bạn Zalo số hotline trên màn hình để trực tiếp gặp Tấn Phạm CBB cùng ờ, tham khảo về những cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất năm 2022 à, ờ, Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em